trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc kính chào quý vị và các bạn. Theo các nhà khoa học tâm lý và ngôn ngữ thì bộ não của trẻ em giống như một biến một biển hút các thông tin xung quanh. Nếu chúng ta giới thiệu ngoại ngữ càng sớm, khả năng hút của miếng bọt này càng mạnh. Ngoài ra, cấu tạo của các cơ quan chức năng nghe và phát âm ở trẻ trong giai đoạn này cũng giúp trẻ dễ dàng bắt chước, dễ ghi nhớ và tạo nền tảng vững chắc ngay từ buổi đầu trẻ học tiếng Anh với người bản xứ ở hai điều kiện lý tưởng sau đây thứ nhất giúp trẻ làm quen với người bản xứ và tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin bên cạnh đó học anh văn với người bản xứ sẽ giúp xây dựng được một nền tảng phát âm chuẩn xác ngay từ ban đầu và về sau này theo tiến sĩ Ireland Snyder người Mỹ cho biết những nghiên cứu cho thấy trẻ học ngoại ngữ thường có khả năng tư duy tốt hơn lợi ích của việc học tiếng Anh ở một môi trường ổn định. Trẻ đã quen với trường học và dễ dàng tiếp cận phát huy kỹ năng của mình. Trẻ tự tin hơn trong việc học tập, từ đó tạo hiệu quả tiếp thu cao hơn. Trẻ sẽ quen thuộc với trường, bạn bè, với giáo viên, sẽ yêu thích việc học tập và xem mỗi buổi đến trường là một niềm vui. Hiểu được những điều trên, trường ngoại ngữ quốc tế Mỹ Úc, một đơn vị uy tín đào tạo của Anh Văn. Theo chương trình của Mỹ, chú trọng các tiêu chí chất lượng và phương pháp giảng dạy, giáo trình đội ngũ giáo viên người bản xứ chuyên nghiệp, tận tâm, phụ huynh sẽ an tâm hơn khi gửi gắm con em mình trong thời gian đầu tiếp thu một thứ ngôn ngữ thứ hai, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận một được việc học Anh văn thú vị như thế nào. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng ghi danh địa chỉ 89 Hoa Lư, phường 9, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803 525566. 3526677. Trân trọng kính chào, trường Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc, nơi đào tạo ngoại ngữ chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và chất lượng dạy và học.